Hello, xin chào anh chị em. Xin chào anh chị em đang có mặt uh, trong buổi live stream giữa giờ chiều hôm nay ạ. À. Nếu chúng ta đang có mặt thì hãy comment vào phần ô chat đúng không ạ? Hãy comment vào phần ô chat để Dũng biết là anh chị em đang có mặt. Và chúng ta xem ai đang có mặt đầu tiên ạ. À. Xin chào bạn Nguyễn Tấn Lợi. Bạn Nguyễn Tấn Lợi là bạn đầu tiên có mặt trong cái bạn Tấn Lợi Hello, xin chào bạn Hiểu Giáp, rất nhiều anh chị em, bạn Phạm Chiến, bạn ờ, Trần Hải và rất nhiều anh chị em đang có mặt trong cái buổi livestream hôm nay. Không biết là hôm qua, không biết là anh chị em đã tham gia cái buổi học tối hôm qua. Đấy là buổi học mà Dũng nghĩ rằng là nếu chúng ta gì ạ, kể anh chị em đầu tư chứng khoán rất là lâu năm rồi, đầu tư có nhiều năm kinh nghiệm rồi, nhưng chúng ta cũng biết tại sao chúng ta chưa thành công tại sao chúng lại chưa thành công mà tại sao chúng ta lại chưa có kết quả đúng không ạ thì hôm nay Dung sẽ chia sẻ chúng ta một cái công thức đó là làm sao để chúng ta biết là cổ phiếu tốt và cổ phiếu xấu nhưng trước khi ờ, chúng ta phân tích cổ phiếu tốt cổ phiếu xấu thì chúng ta cũng xem ở trên thị trường một số các gì ạ à, diễn biến của gì ạ hiện tại chúng ta đang xem diễn biến của các chỉ số như chỉ số phái sinh chẳng đấy đây chúng ta có thể quan sát xem chỉ số phái sinh nó đang ở cấp độ nào đây chỉ số phái sinh ạ chúng ta nhìn thấy không ạ Đấy, chỉ số phái sinh đây là 5 phút ạ và đây có độ 15 phút 30 phút 1 giờ đây là Dũng đang xem ạ một ngày đấy ạ một giờ anh chị em thấy điều gì đang diễn ra cấp độ thậm chí là cấp độ ngày cái này nó hơi biểu đồ chúng ta sẽ phải thu nhỏ lại một chút ạ thu nhỏ một chút ạ chúng ta sẽ có thể thu nhỏ một chút nhưng tuy nhiên chúng ta xem cấp độ của 15 phút còn điều gì nữa cấp độ của 5 phút nữa thế thì nếu mà cấp độ của 5 phút chúng ta nhìn trước khi muốn cấp độ 5 phút chúng ta nhìn cấp độ của bao nhiêu 30 phút trước ạ và 30 phút chúng ta thấy tức là ở một cái xuống đi xuống mà chúng ta ở phía trên này này chúng ta có một cái gì ạ chúng ta gọi là cản cái vùng mà chúng ta gọi là có cái hồi giảm sâu gặp cái vùng hỗ trợ này thì nó phải giảm mạnh rồi ạ giảm mạnh thì nó hồi mà hồi khối lượng lớn thì những đợt mà giảm khối lượng gì ạ mà có hồi khối lượng nhỏ hơn mà không gì ạ không qua ở phía trên này thì cái xu hướng của phái sinh giảm vẫn là còn rất là lớn à, chúng ta cũng có thể nhìn cái gì ạ cái biểu đồ 15 phút ạ thì chúng ta thấy là đây là cái nến 15 phút và cái nến này chúng ta thấy là cái biểu đồ Dũng không quan tâm nến nhiều lắm nhưng nếu để chúng ta có thể có vượt qua được cái nến này không chúng ta cũng chưa biết và chúng ta thấy là cái khối lượng của nó gia tăng cũng khá là nhiều nhưng rõ ràng là so với cái lực ở đây thì rõ ràng là cái nến này khối lượng của nó đã ít hơn rất nhiều cái thứ ba là chúng ta cũng thấy cái gì điều diễn ra nếu chúng ta nhìn nến và nến gì ạ à, 5 phút thì chúng ta nhìn rõ hơn tức là sau khi chúng ta thấy là khi mà nó gặp cái trong một xu hướng dưa xuống giảm này chúng ta có rất nhiều các gì ạ à, cái phần cản phía trên đặc biệt là chúng ta thấy là SOS mấy ạ à? anh chị em thấy có thể comment rồi SOS 6 sau khi SOS 6 thì kiểu gì nó cũng phải hồi lại đấy phần lớn nó giảm sâu nó hồi lại nên chính vì vậy chúng ta thấy là sau khi hồi lại chúng ta xem là cái tốc độ hồi sau lần test thứ nhất không thành công lần test thứ hai không thành công lần test thứ ba rất khó thành công nên đây chúng ta có thể sử dụng một lệnh sọt ở đây ạ à. lệnh sọt đây và cắt lót phía trên này và Dũng sẽ có thể làm điều đó đơn giản đấy ạ à. làm điều đó là sử dụng sọt một cái lệnh ở góc độ này sọt rất là sọt đấy ạ đấy. sau đó thì làm nào ạ sau khi được sọt đây thì Dũng sẽ xem là cắt lót ở phía trên này luôn ạ là 100 bao nhiêu ạ 1398 tức là chúng ta gọi là 1398 ok chúng ta xem là 1398 tức là lấy một cái lệnh nhỏ thôi một ba chín tám thế là Dũng lo thế là kết thúc một cái lệnh sau đó từ lúc này thì Dũng bắt đầu có thể quay trở lại nói chuyện với anh chị em có thể trong một vài phút nữa nó có thể lên nó cắt để cái việc này là chuyện rất bình thường chúng ta nói là chúng ta thường thì chúng ta sẽ không bao giờ 1398 mà chúng ta phải cao hơn một chút ạ 1399 hoặc 13 này phía trên này còn nếu chúng ta ở đây thì nó sẽ cắt chúng ta rất là nhanh bởi vì có thể nó sẽ chưa kết thúc được nên chính vì vậy thì chúng ta thấy là thường thì chúng ta nên để cao hơn một chút và chúng ta để thấy rằng là cao hơn cái đỉnh một chút trước khi tránh trường hợp chúng ta bị cắt lót thế ở đây chúng ta thấy rằng là nếu treo các khung thời gian thì thực tế chúng ta thấy là cái phía trên này là một cái cản rất lớn thường thì sau khi mà phái sinh nó hồi phục thì để nó tăng mạnh thì bao giờ nó phải vượt qua cái cản này đấy chúng ta biết là thường nó phải vượt qua cái cản này cái cản rất lớn này sau nó test lại tạo ra cái biên độ nhỏ thì nó mới thành công còn nếu trong hợp đây chúng ta các bạn như này nó có thể là chuẩn bị Dũng nó sẽ đóng lại thế thì cái câu chuyện đây Dũng muốn nói anh chị em rằng là thường thì nếu chúng ta đưa ra những kịch bản chúng ta biết trước á, thì rõ ràng là chúng ta sẽ không bị cái cảm xúc tại vì những cái kịch bản cũng qua Dũng nói rằng là uh, trong đầu tư chứng khoán thì cho nó luôn luôn có ba cái trò chơi trò chơi thứ nhất là trò chơi về tâm lý chúng ta cần phải có một cái niềm tin là tại sao đúng không tại sao chúng ta cần phải sọt ở vùng đó và sau khi trò chơi về tâm lý đó chúng ta hiểu rõ rằng là cái cuộc chơi đó nó đang có tuyệt vời hay không nếu cuộc chơi đó mà nó không tuyệt vời thì chúng ta phải thoát thoát ra thoát ra một cách đơn giản và các bạn có thể quay trở lại thì thấy rằng là cái việc mà có thể nó bị gì ạ nó bị phá vỡ phá vỡ cái cái gì ạ cái cái thần đầu tiên chúng ta mua vào đây chả đây nó bị phá vỡ thế là nếu quay trở lại là Dũng đã đóng và thay vì Dũng đang ngồi livestream với anh chị em Dũng đang lo lắng sợ hãi thì đây chính là cách mà anh chị em thấy ạ, thế thì ở đây câu chuyện nó đơn giản như này à, đầu tiên Dũng muốn nói với chị em là về ờ, cái buổi sáng hôm nay có bao nhiêu bạn khi mà chúng ta biết rằng là nếu bình thường chúng ta gì ạ chúng ta giao dịch phái sinh trước khi mà Dũng nói về về cổ phiếu thì anh em thì cái việc mà phái sinh nó có giảm cái khả năng giảm sâu này là chúng ta có thể biết được tuy nhiên thì cái nhịp đầu tiên nó hồi nó thất bại nhịp thứ hai nó hồi khối lượng nhỏ hơn nhịp đầu tiên cái khả năng chúng ta có thể sọt đây bởi khả năng thất bại rất là cao bởi vì những cái khối lượng trong quá trình hồi chúng ta gọi là quyết nỗ lực thành công thế thì khi mà ở đây chúng ta không sọt được chẳng hạn như thế có thể một lý do nào đó chúng ta bận chúng ta bận chúng ta không sọt ở đây thì sau đó cổ phiếu gì ạ nó sẽ giảm nó có hai cái cái sọt một là sau khi mà nó kéo lần thứ nhất không qua lần thứ hai nó kéo với khối lượng nhỏ hơn lần thứ nhất chẳng hạn thế thì chúng ta có thể sọt ở đây và đặt cái lệnh cao hơn một chút đấy là cách để chúng ta làm được sau khi chúng ta sọt ở vùng này thì chúng ta có thể sử dụng một cái lệch khác là sọt ở đây ạ anh chị em có thể sử dụng lệnh khác là sọt ở đây sau khi anh chị em sử dụng sọt khác sọt thêm ở đây thì anh chị em có thể một vài trường hợp chúng ta có thể đóng lệnh ở cái vùng này bởi vì cái giảm đầu tiên chúng ta thấy là khối lượng rất lớn nhưng lần thứ hai sau khi nó giảm mà khối lượng không có sự bán ra thì khả năng hồi sinh là rất là cao nên chúng ta có thể đóng lệnh ở đây và chúng ta kết thúc một cái lệnh là lớn tức là kết thúc một chu kỳ ngắn à, thường thì Dũng sẽ không chơi chu kỳ ngắn như này anh em mà thường không chơi chu kỳ ngắn này tuy nhiên thì có một số trường hợp nó cần chúng ta cần phải kết thúc chu kỳ ngắn như này để chúng ta có một khoản lợi nhuận làm cái bảo hiểm cho chúng ta trong một cuộc chơi lớn hơn nha trong một cuộc chơi lớn hơn không biết bao nhiêu chị em đã biết cái điều này có thể comment cho Dũng số 1 ạ tại vì phái sinh là một cái môn đầu tư nó hấp dẫn lắm ạ nhưng tuy nhiên thì à, Dũng muốn chia sẻ anh chị em buổi sáng này khi mà Dũng có công việc Dũng không đưa ra cái quyết định sọt ở đây khi mà không đưa ra quyết định sọt đây thì nó sẽ giảm thì đầu điều đầu tiên chúng ta cảm giác là chúng ta rất là gì ạ à? khi mà chúng ta đưa ra có kế hoạch rồi nhưng vì chúng ta có việc nào đó chúng ta không sọt được ở phía trên này hoặc là lệnh này thì chúng ta rất là cảm giác không vui khi mà không vui thì điều gì diễn ra nếu đi nếu mà không vui mà chúng ta lại tiếp tục bám đuổi để chúng ta sọt ở đây thì chúng ta có thể bị những lần kéo lên này chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro Đấy, chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro thế ở đây chúng ta thấy là cái việc mà chúng ta không bao giờ nếu nó bỏ qua chúng ta đã bỏ qua cái lệnh sọt ở đây và những lệnh sọt ở đây lần đầu tiên chúng nó sọt ở đây lần thứ hai sọt ở đây nếu chúng ta gì ạ bỏ qua hai cái lệnh này thì chúng ta sẽ không sọt thêm bởi vì đây là những cái điểm rất quan trọng cái thứ hai là nếu anh chị em sọt ở đây này điểm thứ nhất ở đây là điểm thứ hai thì điều tiên chúng ta thấy là chúng ta phải cắt lót ở phía trên này phía trên là một chút ạ sau khi anh chị em có lệnh sọt thứ hai nữa thì chúng ta lại cần phải có một điểm cắt lót nữa ở phía trên cái, cái điểm này cao hơn một chút ạ bởi vì phần phía trên này chúng nó lãi mà phần phía dưới này chúng ta sọt thì chúng ta cũng có lãi còn nếu bạn không cắt lót ở đó thì các bạn có thể thấy rằng những đợt kéo lên này các bạn có thể mất tiền các bạn có thể mất tiền khi nó kéo lên ạ nó kéo lên kiểu này các bạn mất tiền nên chính vì vậy sau khi chúng ta cắt đây thì nó giảm tiếp ạ khi nó giảm tiếp nó vượt qua cái kênh này thì các bạn có thể ở phần dưới này chúng ta đặt một cái lệnh cắt lót ở phần phần dưới này ở phần dưới này tức là nó cho nó di chuyển thì nếu di chuyển cái thì sau một cái đợt một là các bạn có thể chốt một nửa lợi nhuận đây nếu mà cái khối lượng này thấp thứ hai là bạn có thể giữ lại cái cái cái phần gì ạ cái, cái phần mà lệnh ở đây các bạn nha giữ là cái phần ở lệnh và nhớ là các bạn đặt thì bao giờ các bạn đặt là lệnh MP đây là lệnh MP đấy giả sử như ở đây Dũng đang à, có một cái lệnh mà nãy Dũng à, chưa cắt chẳng thế thì đây một cái lệnh chẳng thế thì rõ ràng ở đây uh, đến lúc này mà mình không kiểm soát được vì vì mình đang giao dịch đang chia sẻ anh chị em thì Dũng sẽ cắt luôn cắt luôn tức là do mình không kiểm soát được thì mình cắt luôn ạ thế mình không chơi nữa và trước khi cắt thì kiểm tra kiểm tra xem ở đây nó có cái lệnh nào nó còn gì ạ nó còn vướng gì lại không nên đây chúng ta thấy là đấy rõ ràng là một số cái lệnh mà Dũng đưa ra nó bị ờ, lỗi thỉnh thoảng chúng nó bị lỗi ạ nên chúng ta cần phải gì ạ lo để cho nó kết thúc cái lệnh này ok ạ xong rồi ạ Đấy, kiểm tra lại ạ kiểm tra lại xem chắc chắn không ạ thứ nhất là bao nhiêu anh chị em đã thấy rằng là sau khi mà nhiều lần chúng ta lo vào sọt phái sinh ấy, chúng ta gặp những cái cái cái một số các vướng mắc đó là gì ạ đó là chúng ta có thể lo hoặc sọt chúng ta để lỗi lệnh anh chị em nhá để lỗi lệnh nên chúng ta bị thua lỗ rất nặng ạ tức là cái việc mà chúng ta không kiểm tra lệnh không kiểm tra lệnh xem là cái lệnh đó nó có gì ạ còn hay không sau đó thì chúng ta bị lỗi rất là lớn nếu có thì comment cho Dũng cái ạ nếu anh chị em là đầu tư phái sinh mà bị lỗi lệnh tức là chúng ta chúng ta không bao quan tâm đến cái cái cái sau khi chúng ta sọt rồi hay là long rồi chúng ta có thể có những cái lệnh ở phía trên đó là chúng ta đặt lệnh tự động nhưng chúng ta không gì ạ không kiểm tra lại nên một vài lần chúng ta bị lỗi và chúng ta mất rất nhiều cái thứ hai là chúng ta bỏ qua cái điểm mà chúng ta long sọt á sau đó thì chúng ta tiếp chúng ta lại cứ tiếp tục bám theo Thế khi mà chúng ta tiếp thì chúng ta cứ tiếp bán theo để mong rằng là uh, chúng ta sẽ gỡ lại được nên đấy là một cái trạng thái mà chúng ta thấy là rất nguy hiểm và đây chúng ta thấy rằng là nếu trong trường hợp phái sinh hôm nay chúng ta nhìn thấy ở đây chúng ta sẽ có thể thấy được ngay ở đây chúng ta nhìn thấy là phái sinh hôm nay này việc mà nó vượt qua cái cái này vượt qua cái vùng kháng cự lớn này với khối lượng lớn này thì kiểu gì nó test lại kiểu gì nó test lại kiểu gì khối lượng lớn này nó đã gì ạ một lần hấp thụ toàn bộ những nhà đầu tư yếu vía ở đây cái thứ hai là những nhà đầu tư ở đây họ cũng gì ạ à? nếu họ sọt thì họ phải đóng đóng lệnh sọt đóng lệnh nên thường là cái cái lệnh nó đóng lệnh ở đây khối lượng lớn rất là lớn nên có thể bị gặp một cái số cái gì ạ à? tức là chúng ta thấy là nó sẽ gì ạ à? chốt ở đây và thứ ba nữa là gì ạ thứ ba sau khi chốt xong ở đây thì nó có quá trình test lại và chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta có thể lo sau khi nó test lại và chúng ta tùy thuộc vào khối lượng nó lớn hay, hay nhỏ thì chúng ta có thể lo những cái lệnh phía sau này đấy chúng ta có thể hình dung đơn giản như vậy được ạ à, Dũng biết rằng là sẽ còn nhiều cái kỹ năng khác để hướng dẫn chúng ta nhưng tuy nhiên thì chúng ta thấy là đầu tư vệ sinh nó không không phải như chúng ta tưởng đâu ạ chúng ta cần phải gì ạ chúng ta cần phải có những kỹ năng thì chúng ta mới đầu tư được và chúng ta biết rằng là nếu ở đây chúng ta nhìn thêm sâu hơn nữa là thường thì đầu tuần để nó gì ạ nó kết thúc chu kỳ á đầu tuần thì thường nó sẽ chậm hơn một chút ạ chúng ta thấy đầu tuần bao giờ cái giao dịch nó có thể chậm như cuối tuần ở trong chu kỳ giảm này thì thường nó có đợt giảm rất là mạnh mà các bạn nếu các bạn không biết rằng là thị trường cuối tuần nó giảm mạnh hoặc là ở trong giữa tuần cái phân khúc giữa đấy mà các bạn lại tiếp tục gì à, lo là các bạn có thể bị thua lỗ rất là nặng đấy là một phần kiến thức nhỏ trong cái đầu tư vay sinh ạ à. tôi biết rằng là phần lớn anh chị em sẽ không đầu tư vay sinh mà chủ yếu chúng ta đầu tư ờ, cơ sở nhưng tuy nhiên thì ờ, Dũng nhìn thấy một số anh chị em cũng đã bị gì ạ à? đầu tư phái sinh bị thu lỗ khá nặng ở đây chúng ta thấy là thiếu kỹ năng cũng như là chúng ta thường một là chúng ta gồng lỗ à, trạng thái là gồng lỗ nếu anh chị em gồng lỗ trong phái sinh chúng ta có thể cháy tài khoản bất cứ lâu nào đầu tư cổ phiếu và gồng lỗ chúng ta cũng có thể bị thua lỗ rất nặng nên không bao giờ phép gồng lỗ điều thứ hai là anh chị em thấy rằng là chúng ta không bao giờ đặt đặt lệnh tự động phải luôn đặt lệnh tự động bởi vì chúng ta không bị cảm xúc cái thứ hai là đặt lệnh thì bao giờ cũng phải đặt đặt một cái mức lệnh là có thể khớp ngay đúng không tức là mtl khớp ngay không bao giờ để cho kiểu canh giá ờ, ok ạ không phải cuối tuần giảm là do tâm lý tâm lý ở đây là chúng ta gọi là tâm lý rồi tất cả nó có quy luật hết thôi ạ tâm lý cái điều mà chúng ta nói là tâm lý nó là cái để chúng ta biện hộ thôi ạ còn chúng ta đa phần do lỗi của em do lỗi tâm lý kể cả chúng ta biết chúng ta vẫn chết như thường biết nhưng vẫn chết như thường anh chị em ạ nên ở đây không có tâm lý ở đây bởi vì những cái dấu ấn trong tiềm thức chúng ta đã có hết rồi nên nó bị vi phạm nó bị lỗi ở lỗi do cái dấu ấn trong tiềm thức à, các bạn biết rằng là đấy thì Dũng à, đã nói cho chúng ta một vài các các cách để chúng ta phần lớn là anh chị em biết đã đầu tư rồi hoặc đang bị thua lỗ hiểu rõ rằng là một số các nguyên tắc như vậy các ạ. có nhiều anh chị em bảo Dũng là đào tạo nhưng bây giờ chúng ta đang bị động loạn bị thua lỗ chứng khoán vậy đi đầu tư phái sinh làm sao mà thằng thành công được đang bị thua lỗ chứng khoán nhiều anh chị em thấy rằng là lỗ đang lỗ chứng khoán này mà thôi sang để phái sinh để gỡ sang phái sinh mà gỡ là lỗ nhiều hơn bởi vì chứng khoán mà không thành công thì đừng có nói phái sinh thành công nếu có thành công thì chỉ có thành công trước mắt một chút ạ sớm muộn cũng trả lại hết cho thị trường thì bây giờ chúng ta sẽ nói về thị trường ở thị trường anh chị em sẽ thấy là ở thị trường lúc này có nhiều cổ phiếu khỏe và nhiều cổ phiếu yếu thì bây thế nào là cổ phiếu khỏe thế nào là cổ phiếu yếu anh chị em có thể comment ạ à. nhưng mình có thấy rằng cổ phiếu nào là cổ phiếu khỏe cổ phiếu là cổ phiếu yếu một số các trường phái thì họ bảo là cổ phiếu này đang rẻ mua vào đúng không một số cổ phiếu này thì bảo cổ phiếu này đang đắt nên không nên mua vào chúng sẽ lấy hai cổ phiếu đối lập nhau một bên là cổ phiếu này rẻ bởi vì tính từ đỉnh nó là giá 70 và hiện tại nó ở giá 60 và tới đây nó ở giá 50 thậm chí là có thể là giá 40 đây là chúng ta thấy là rất là rẻ một trường phái thì thấy cổ phiếu này nó đã vượt qua đỉnh tất cả các giới hạn đúng không vượt qua đỉnh tất cả các giới hạn này Rồi, hết cái 80 lên 90 thậm chí là Dũng có đã có những đợt mua từ giá rất là thấp như này anh chị em ạ đây là cái cách thức mà Dũng vẫn mua đấy mua thêm theo kim tự tháp tiếp tục theo kim tự tháp thì những chiến lược như này anh em thấy nó nó tuyệt vời quá thế thì kể cả mua ở đây cắt lót à. vi phạm đâu cắt lót đó nên ở đây chúng ta thấy này chúng ta có thể mua ở đây nhưng ở đây chúng ta phải sử dụng chiến lược dành cho các cao thủ đúng không các cao thủ thì mới dám chơi đầu tư theo kiểu đấy còn nhà đầu tư gọi là nhà đầu tư khốn khổ thì không bao giờ có thể chơi được những cổ phiếu dạng như này bởi vì thứ nhất là chúng ta cần phải hiểu đơn đơn giản đó là những cổ phiếu mà hết chu kỳ Dũng sẽ hôm nay cũng nói một cái phần để chúng ta nhìn vào bao trùm đấy ạ hết chu kỳ tức là sau khi nó chạy nước rút và nó đã có sự phân phối rất lớn ở đây ở sau phân phối nước thì chúng ta thấy là những đợt kéo lên khối lượng thấp như này thì đây chúng ta gọi là giai đoạn 3 giai đoạn 3 của một chu kỳ khi mà cổ phiếu giai đoạn 3 một chu kỳ thì nó sẽ đến bước giai đoạn đi xuống đây chúng ta là bước giai đoạn số và quá trình đi xuống nó gãy đường SMA 50 đúng không 150 120 và tiền tiếp tục à, một cái xu hướng giảm giảm sốc nữa và chúng ta không biết nó giảm đến đâu ạ có thể là về 40 thậm chí là về 30 nên ở đây chúng ta thấy là những nhà đầu tư khốn cổ thì họ thấy là cổ phiếu giá rẻ họ mua vào đúng không giá rẻ mua vào nên chính vì vậy thì họ giữ gì ạ họ giữ lỗ hay là gồng lỗ có những nhà đầu tư thành công họ sẽ bán ở phía trên này một bạn đã mua ở giá 82 bán giá 82 tuyệt vời ạ à. Phạm Anh Khoa Khả... Phạm Anh Khoa không biết là cao bao nhiêu ạ à? Khoa cao 31 đúng không ạ Khoa lãi được bao nhiêu rồi ạ à? comment anh chị em cái đúng không ạ comment cái xem là tại sao lại bán được cái giá cao như vậy mà tại sao những nhà đầu tư lại đang mua ở vùng này đấy câu chuyện nó chỉ đơn giản như là K31 đúng không ạ lãi bao nhiêu ạ đến thời điểm này comment cái nên bây giờ có nhiều anh chị em vẫn đang muốn là gỡ gỡ cổ phiếu ạ muốn gỡ gỡ và thậm chí là đây anh chị em thấy không ạ chị em thử chúc mừng cho bạn khoa cái ạ đấy bạn khoa là một trong những gì ạ học K31 của DVD và bây chúng ta thấy là có việc mà chúng ta chém gió không ạ còn đây đây là nhà đầu tư khốn khổ không biết Dũng nói anh chị em có đúng hay sai nhưng chúng ta đã thấy là một cổ phiếu như này mà chúng ta vẫn giữ thì chúng ta gọi là những nhà đầu tư khốn khổ bởi vì nó không bao giờ lên được nó không bao giờ lên được bởi vì khi nó đã gãy khối lượng lớn như này rồi ở phía dưới này cái đỡ cung không có đỡ cung mà cái việc mà nó lại tạo ra cái này thì những cái vùng này nó có lên nó cũng chưa lên được nếu chúng ta tính từ điểm 16 này nó có lên nó gặp những vùng cảnh rất là lớn ở đây nó lên được bao nhiêu ạ trong khi đó nếu nó gãy ở cái vùng này nó có thể xuống 10 16 và xuống 10 thì bao giờ các bạn có thể có thể hỗ trợ được bao giờ có thể lấy lại được vốn ở đây Dũng không muốn dạy cho chúng ta được con cá không muốn cho chúng ta con cá bởi vì anh chị em biết rằng là có cá thì anh chị em gì ạ có cá thì anh chị em ăn có lúc thì có thể là ngon nhưng có lúc anh chị em ăn nó không ngon thì anh chị em lại chửi Dũng đúng không ạ đúng không ạ một vài cổ phiếu khi mà Dũng cho chúng ta một cái lượng cổ phiếu rất là lớn thành công nhưng chỉ có một vài cổ phiếu khi mà chúng ta mua ở giai đoạn cuối thị trường cả thị trường nó gãy cả thị trường nó rơi xuống đúng không cả thị trường người ta mất hết tiền trong khi đó gì ạ à, cổ phiếu chúng ta nó có giảm đôi chút ạ à. chúng ta nhìn thấy những cổ phiếu này anh chị em mua có bị lỗ nhiều không ạ đây là những cổ phiếu mà Dũng đã nói rằng là cái khả năng thành công hay khả năng bị thua lỗ thấp nhưng chúng ta thấy rằng là có nhiều anh chị em sẽ thấy là chúng ta đang so sánh giữa hai cổ phiếu một cổ phiếu tiếp tục lao dốc vì giá nó, nó giá tiếp tục rẻ nhưng cổ phiếu tiếp tục tăng tốc giá đang ở mức cao nên chính vì vậy không phải là chúng ta cứ mua cổ phiếu giá rẻ mà chúng ta cần phải biết mua loại cổ phiếu nào vậy trong xuống thị trường đi xuống à, Dũng chiều hôm nay chỉ đưa chia sẻ cho ta một cái kỳ nhỏ đấy ạ để anh chị em thấy rằng là không phải là những gì ở đây Dũng nói là sự may mắn không có sự may mắn đâu ạ không tất cả mọi thứ không có sự may mắn chúng ta sẽ biết rằng là không có sự may mắn nếu không có nhầm thì phái sinh trong một vài phút nữa nó sẽ có đợt test lại trước khi có thể cuối phiên tăng câu chuyện có thể là không đúng nhưng về cơ bản cái xác suất này nó có thể chiếm khoảng độ 7 đến 80 phần trăm nhưng nó khi nào nó chỉ test mốc bao nhiêu ạ một đây khi nào nó phải test về mốc này khi nào test về vùng mốc này thì lúc này Dũng có thể quan sát được Dũng mới mới biết rằng còn nếu chạy ngay thì sao ạ nếu chạy ngay không có cơ hội để chúng ta mua thì ở đây chúng ta thấy là mọi chiến lược của chúng ta chúng ta cần phải có gì ạ à? mọi thứ chúng ta cần phải bước đầu tiên đó, bước đầu tiên chúng ta cần phải quản trị cảm xúc vậy quản trị cảm xúc như thế nào hôm qua anh chị em đã học một cái gì à? kỹ năng mà dũng hướng dẫn cho anh chị em cách quản trị cảm xúc anh chị em nhớ không ạ cái buổi tối hôm qua chúng biết là không biết là bao anh chị em đã được học cái buổi tối sát thủ đầu tư chứng khoán về cách tư duy ạ à? có thể comment xuống số một đó ạ đây là một cái khóa học miễn phí mà trong group kín á, nếu anh chị em học và được học tối hôm qua comment số 1 đúng không ạ thì để các bạn có thể hiểu rõ hơn tại sao chúng ta lại kiểm soát cảm xúc ạ à, chúng ta có ba cách kể cả kiểm soát cảm xúc một cách nhanh nhất thứ nhất là gì ạ chúng ta cảm xúc bằng gì ạ chúng ta chuyển động thay đổi ngôn ngữ cơ thể, chúng ta kiểm soát được cảm xúc cái điều thứ hai chúng ta tập trung vào ai tập trung ở đâu chúng ta cần phải gì ạ thay tập trung vào những cái nỗi đau chúng ta tập trung vào những bài học tập trung vào những trải nghiệm tập trung vào những điều gì để chúng ta có thể quản trị được và thứ ba là anh chị em thấy rằng là chúng ta tập trung vào cái điều gì nữa và chúng ta cần phải luôn luôn là câu hỏi là điều gì nó đang tốt cho chúng ta ở đây điều gì mà đang tuyệt vời nó ở đây chúng ta có những gì ạ thậm chí là hơi thở chính là cơ thể đấy ạ nên chính vì vậy chúng ta thấy là thay đổi thay đổi cảm xúc một cách nhanh chóng sau khi chúng ta có cảm xúc ờ, ở trạng thái bình an rồi thì lúc đó chúng ta mới gì ạ có thể có thể xem xét đưa ra những quyết định vậy để quyết định được thì chúng ta cần phải gì ạ chúng ta phải có những nguyên lý có quy trình có checklist để chúng ta làm chứ không phải là chúng ta cứ mua theo mới ông mách nước bởi vì ông có đầu tư đâu mà mách nước chúng ta anh chị em ạ à, tất cả mọi thứ dũng đang là nó thực tế luôn ạ à. nó con số thực tế luôn ạ à. đúng không nó phải thực tế nên ở đây chúng ta thấy là trong đầu tư chứng khoán nó mà có một cái gì ạ? cái tố chất mà giúp cho nhà đầu tư thành công nhất đó là gì ạ sự chính trực anh chị em nhá, đấy sự chính trực anh chị em nếu anh chị em có sự chính trực ạ chúng ta không lừa dối chính bản thân mình thì chúng ta sẽ có những cái kết quả rất tuyệt vời còn nếu chúng ta không có sự chính trực cái điều gì diễn ra bản thân tâm nó động loạn rồi nên ở trong cái gì ạ cái buổi thứ ba trong cái chương trình bí mật đầu tư chứng khoán các bạn sẽ hiểu các quy luật trong đó cái luật nhân quả là một luật mà nó luôn đúng trong thị trường chứng khoán nó luôn đúng trong tất cả mọi lĩnh vực có lẽ chúng ta không biết mà thôi nên ở đây chúng ta thấy là mọi thứ chúng ta cần phải đo lường được mọi thứ chúng ta cần phải biết được mọi thứ chúng ta cần hiểu được và ở đây các bạn biết rằng là việc mà thị trường có thể cuối phiên hôm nay nó sẽ kéo lên cái việc đó nó không quan trọng nhưng quan trọng là chúng ta cần phải hiểu đơn giản là nó kéo lên để làm gì ạ Có kéo lên để làm gì theo các bạn nó kéo lên để làm gì hôm nay chúng ta nhìn thấy cả thị trường hôm nay VN30 chúng ta quan sát về VN50 xem VN50 nó đang tăng hay giảm thì chúng ta thấy là VN30 đang có dấu hiệu hồi phục đây chúng ta có thể quan sát này vậy nó hồi phục như này liệu nó hồi phục này nó có thể kéo lên được không với khối lượng thấp như này điều này không thể điều này không thể nếu nó có thể tăng nữa thì sao nó tăng thì nó phải vượt qua gì ạ nó phải hấp thụ toàn bộ những nhà đầu tư nhỏ này biếu ví ở đây nên tiếp tục nó có nhiều đợt hồi sau đó gì ạ nó lại giảm sau tiếp tục hồi giảm trước khi nó bước vào và đợt giảm rất mạnh và lúc này chúng ta thấy là những nhà đầu tư khốn khổ đã có một lượng cổ phiếu rất là nhiều ở đây rồi và sau đó họ rơi xuống và rơi xuống đến gì ạ à, 1200 1300 và họ cứ đi tìm mốc kháng cự để họ bảo chúng ta mua vào họ tiếp tục đi tìm mốc kháng cự để mua vào họ tiếp tục đi tìm mốc kháng cự mua vào và cuối cùng không có tiền trong tài khoản nữa các bạn thấy là tất cả những điều này Dũng đều nói rồi đều chia sẻ rồi nhưng chỉ có một số anh chị em nắm rõ được rồi sau đó thì một vài anh chị em thấy rằng là à, có lẽ là đây là một cái chiến lược chém gió nhưng thực tế các bạn thấy là rất nhiều học viên của Dũng rất nhiều những anh chị em đã tham gia chương trình của Dũng họ đã thành công họ đã có kết quả và họ đang đứng ở đây để quan sát họ đứng ở phía trên để biết rằng là cổ phiếu nào có thể là những cổ phiếu mạnh đây là một cổ phiếu mạnh đây là cổ phiếu rất mạnh có thể trong uh, thời gian tới cổ phiếu này những cái điểm mua như này an toàn rất là cao bởi vì tại sao chúng ta không mua cổ phiếu này bởi vì ở đây chúng ta nhìn thấy là giá nó cao nó cao nhất trong mọi thời đại trong khi đó các bạn mua những cổ phiếu như là Bitbank giá đang rất là rẻ đúng không ạ vì nó đang rất rẻ nên chúng ta mua vào đúng không ạ vì nó đang rẻ so với đỉnh nó chúng ta mua cổ phiếu gì ạ à? SHG nó cũng đang rẻ vì ở đỉnh nó đang ở đây nên rõ ràng là đang thấp hơn rồi ạ bao nhiêu anh chị em đã thấy là chúng ta chưa luôn sử dụng những chiến lược theo cảm tính tức là chúng ta mua cổ phiếu khi mà giá nó rẻ bởi vì chúng ta thấy rằng là chúng ta được hưởng lợi nhìn về ở phía trên còn những cổ phiếu mà nó giá đang ở mức cao và chúng ta thấy là khả năng chúng ta sẽ gặp nhiều rủi ro hơn thực tế nó lại hơi ngược lại một chút khi cổ phiếu ở mức cao nó chưa chạy nó rút các bạn mua ở đây ở phía dưới này nó vùng hỗ trợ các bạn rất khó bị thua lỗ còn cổ phiếu đang rơi ở đây nếu các bạn mua ở đây nó có hồi những nhà đầu tư ở phía trên này họ bán vào đầu các bạn họ phía trên này họ đang bị thua lỗ họ bán vào đầu các bạn và bạn bị thua lỗ rất là nặng đấy chính là các nguyên nhân dẫn đến nhà đầu tư thành công và nhà đầu tư khốn khổ à, còn nhiều điều khác nữa nhưng dũng chỉ muốn nói anh chị em là mọi thứ chúng ta cần phải nắm rõ được ba quy luật quy luật đầu tiên là quy luật à đó là những cái quy tiếng nói bên trong đó quản trị cảm xúc bên trong đó là những chiến lược của chúng ta là chiến lược bên trong chiến lược thứ hai là chiến lược gì ạ bên ngoài đó là quy trình đó là nguyên lý đó là checklist để chúng ta có thể từng bước tham gia và một cái phần nữa đó là hành động à, mọi thứ chúng ta có kết có gì ạ để có kết quả thì chúng ta phải hành động nên chính vì vậy các bạn cần phải hiểu rõ làm nào để có hành động thì mấy hôm trước chúng đã nói cho các bạn đó là bốn quy tắc để chúng ta gì ạ để chúng ta có thể hành động đầu tiên là chúng ta phải viết ra giấy thứ hai các bạn phải mong muốn điều bạn mong muốn bạn mong muốn điều gì ạ mong muốn cao bao nhiêu phần trăm lợi nhuận hay là mong muốn bị thua lỗ và sau khi bạn biết mong muốn lợi nhuận rồi bạn biết là xác suất tỷ lệ của bạn thành công là bao nhiêu bạn phải nắm được tỷ lệ thành công của bao nhiêu và xác suất để bạn đưa ra những quyết định bao nhiêu quyết định trong cả một cái chu kỳ như này bạn mua bạn mua bao nhiêu bán bán bao nhiêu đầu tư vệ sinh hay là đầu tư cổ phiếu đi ngược thị trường cái điều đấy hay đứng ngoài tất cả mọi cái đều phải ghi trên giấy hết và đó chính là lúc mà chúng ta không bị thị trường nó cuốn chúng ta vào trò chơi Có nhiều nhà đầu tư sau khi bán hết ra nghĩ chúng ta không gì không muốn không vào thị trường nữa nhưng vẫn để tiền sau đó thị trường nó lại tiếp tục cuốn chúng ta vào cuộc chơi và điều đó nó là nguyên nhân dẫn đến các nhà đầu tư trở thành nhà đầu tư khốn khổ à, Dũng nói điều này không phải là để uh, có thể để có thể hạ bệ hay là nói điều thì ai đó và Dũng muốn nói anh chị em là gì ạ chúng ta phải là những nhà đầu tư thành công phải nhà đầu tư mà chúng ta có phải kiếm được nhiều tiền bởi vì cuộc sống gia đình chúng ta mối quan hệ chúng ta tất cả những cái điều mà chúng ta tốt đẹp dành cho con cái dành cho bố mẹ dành cho những người thân chúng ta là cần phải những cái điều tuyệt vời nhất mà thay vì như thế chúng ta gì ạ trang bị cho mình những vũ khí vũ khí bí mật về những chiến lược đầu tư về kỹ năng để chúng ta có thể chiến thắng thị trường thay vì chúng ta lại cứ phó mặc số phận đi nghe lời mấy nước người khác nên ờ, ở đây Dũng kêu gọi anh chị em nếu anh chị em vẫn còn tiếp tục đi nghe những ai đó phím hàng bởi vì những người đó phím hàng họ cũng không thành công đâu ạ bởi vì nếu họ thành thành công thì ông phím hàng cho bạn đâu ạ điều đó điều sự thật đấy bạn ạ nếu họ thành công họ không phí hàng các bạn đâu ạ nên tất cả chương trình mà Dũng chia sẻ đây số lượng có thể không nhiều những bạn thấy là tất cả đầy đấy là đều kỹ năng tất cả đây là những bài học tất cả đây là những cái giá trị tuyệt vời mà Dũng gửi đến anh chị em nếu chúng ta vẫn còn tiếp tục bỏ tiền ra để cầu nguyện để mong rằng là số phận chúng ta ăn bài thì rõ ràng chúng ta sẽ có thể gặp những cái vấn đề trong đầu tư một lần nữa xin cảm ơn anh chị em và các bạn đã theo dõi cái chia sẻ của Dũng ngày hôm nay và buổi tối hôm nay cũng là một cái buổi tối rất đặc biệt đó là Dũng sẽ dạy cho chúng ta cách tư duy các chiến lược sự nhận biết và còn nhiều điều khác nữa nên đây là những cái gì là video kín nên mong rằng là anh chị em đã thể thấy rằng là nếu chúng ta không có kế hoạch thì điều gì diễn ra tất cả mọi thứ chúng ta cần chủ động vì chúng ta không chủ động nên chúng ta gì ạ à, sẽ bị chậm nên ở đây chúng ta trước hết chúng ta phải chủ động đăng ký kênh của Dũng bởi vì sẽ còn rất nhiều kênh khác nữa rất nhiều giá trị khác nữa Dũng sẽ gửi đến anh chị em và các bạn nhớ đăng ký kênh và ấn chuông để video khác Dũng chia sẻ anh chị em sẽ là những người sớm để nhận biết được lý do tại sao chúng ta chưa thành công và khi chúng ta biết lý do chúng ta chưa thành công thì điều gì sẽ diễn ra chúng ta sẽ biết làm nào để chúng ta thành công xin cảm ơn ạ